Ok thì đường link à, đăng ký tài khoản để có thể nhận ngay 18.888 à, đồng hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này. Đầu tiên nhất là mục tài khoản thì bạn sẽ đánh nhập tên tài khoản hay chính là tên đăng nhập của bạn vào nha. Nhớ viết liền không dấu và có từ 6 trên đến 16 chữ cái hoặc chữ số này. Sau đó mục mật khẩu thì bạn sẽ đánh tạo mật khẩu đăng nhập. Rồi kế nữa mục xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ điền lại giống y hệt như bên này nha. Rồi kế tiếp mục uh, số điện thoại thì bạn sẽ đăng nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhau. Sau đó mục uh, mã khuyến mãi này thì bạn sẽ đăng nhập mã khuyến mãi mình để dưới phần là ờ, uh, mô tả nội dung của video này để bạn có thể nhận ngay uh, ờ, 18.888 đồng hoàn toàn miễn phí luôn nha. Sau đó bạn nhớ tích chọn vào tôi đã đủ 18 tuổi và đồng ý các điều khoản và chính sách uh, của nền tảng này ha. Cuối cùng nhấn nút uh, đăng ký này để anh uh, tạo một tài khoản nha. Ok, sau đăng ký tài khoản thành công rồi để có thể nhận ngay được 18.888 ờ, đồng hoàn toàn miễn phí thì bạn sẽ tiến hành liên hệ với Nick Telegram hoặc bạn tham gia vào nhóm tổng mình để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha. Bạn sẽ đang ờ, gửi tên người dùng hay chính là tên đăng nhập này cho Nick Telegram đó để Nick đó duyệt cho bạn và nhận ngay 18.888 đồng nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ hứa dẫn bạn là cách chúng ta kiếm tiền cũng như là nạp tiền, rút tiền ở trên nền tảng này nha. Thì đối với nền tảng này ấy, chúng ta sẽ hành nạp tiền vào để chúng ta có thể đầu tư và kiếm tiền nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Bạn sẽ truy cập một uh, trung tâm cá nhân cho mình này. Sau đó các bạn quan sát góc bên phải nha Bạn nhấn vào nạp này. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có 3 hình thức nạp nha. Là nạp qua ví điện tử Momo này, rồi nạp trực tiếp qua ngân hàng, cũng như nạp qua online pay. Rồi đây mình nạp tiền qua ví điện tử Momo thì mình sẽ nhấn chọn là Momo ha. Sau đó mục à, loại gửi tiền ấy thì bạn sẽ chọn là Momo cho mình này. Rồi kế tiếp mục à, số tiền gửi thì bạn sẽ đành nhập số tiền bạn muốn nạp vào nha. Bạn lưu ý nhá, là min nạp ở trên nền tảng này sẽ là 200 000 nha. Ok, rồi đây mình sẽ nạp 200 000 thì mình sẽ nhập vào. Sau đó bạn sẽ nhấn vào gửi tiền ngay bây giờ này. Rồi lúc này sẽ một giao diện nạp tiền như này. Ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này, cũng như là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản, rồi à, thông tin người nhận tiền này, rồi số tài khoản của người nhận tiền nhá bạn nhớ lưu ý nhé, chuyển tiền chính xác đến số tài khoản, số điện thoại này của chủ tài khoản này và nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản giống y hệt như thế này nhá. Hoặc bạn có thể nhấn vào để sao chép này. Đó. Ok thì đó là cách nạp tiền vào nền tảng này, cực kỳ đơn giản rồi chưa ạ? Thì uh, sau khi nạp tiền xong rồi ấy, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền nhá. Thì uh, như mình chia sẻ là app này là app phản tỷ số thì chúng ta sẽ hành uh, à, tham gia vào những trận đấu đặt tỷ số chờ kết quả. Và khi quả mà không trùng với kết quả mà chúng ta đã đánh ấy thì chúng ta sẽ là người chiến thắng nha rồi để đánh thì chúng ta sẽ nhấn vào mục à, danh sách trận đấu này thì bạn quan sát này ở đây sẽ có rất nhiều trận đấu để bạn có thể tham gia nha đó ví dụ bạn muốn tham gia trận đấu nào thì bạn sẽ nhấn chọn vào này kế tiếp thì bạn quan sát này ở đây chúng ta sẽ có nhiều tỷ số với những mức ờ, lợi nhuận khác nhau nha bạn sẽ đánh à, đặt tỷ số mà bạn nghĩ rằng là tỷ số đó sẽ không về nha ví dụ mình đặt tỷ số này này kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành nhập số tiền mà bạn muốn đánh và cuối cùng nhấn vào xác nhận giao dịch để tiến hành đánh nha rồi thì đó là cách mà chúng ta sẽ kiếm tiền chính ở trên ờ, nền tảng này rồi kế tiếp mục ờ, đang giao dịch này thì ờ, sẽ lên tất cả những trận đấu mà bạn đã đánh nha rồi ngoài ra ở đây có mục happy gold này thì đối với mục này để tham gia thì bạn nhớ là lưu ý là chúng ta sẽ đành nạp tiền vào ha ok ngoài ra chúng ta có thể kiếm tiền hoàn toàn miễn phí nha bạn sẽ nhấn mục trung tâm liên hệ cho mình này sau đó nhấn mục thăng chức này thì bạn quan sát này ở đây sẽ có mã mời cũng như đường link giới thiệu và mã QR của bạn bạn sẽ đánh là sao chép này nhấn vào biểu tượng này này rồi sau đó chia sẻ đường link này cũng như mã mời này và mã QR này đến bạn bè người thân hoặc à, lên câu ở nhóm như nhóm Facebook nhóm Zalo rồi nhóm Telegram khi người à, đăng ký qua link của bạn cũng như nhập mã mời của bạn hoặc là quét mã QR của bạn thì bạn sẽ nhận được hồng nhá Ok thì đó là cách kiếm tiền hoàn toàn miễn phí ở đây sẽ lên à, tất cả những người đã đăng ký qua link giới thiệu của bạn nha Ngoài ra đây sẽ có sảnh hoạt động này sẽ lên ờ, tất cả những chương trình ưu đãi của nhờ khuyến mãi của nền tảng này ha kế tiếp là trung tâm thông tin này thì hiện tại mình ờ, chưa có thông báo cũng như chưa có dữ liệu gì ha kết quả trận đấu này ok rồi lịch sử kế toán này rồi kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ở trên nền tảng này nha bạn sẽ quay trở lại mục uh, trung tâm cá nhân này sau đó nhấn vào rút tiền này rồi thì trước khi rút tiền ấy, thì bạn sẽ đánh thêm mật khẩu rút tiền, tức là mật khẩu thanh toán cho mình nha. Bạn sẽ nhấn vào đi đến thiết lập cho mình này. Sau đó bạn à, nhập mật khẩu rút tiền gồm 6 à, chữ số cho mình nha. Cuối cùng nhấn vào xác nhận thì anh tạo mật khẩu rút tiền. Sau khi tạo mật khẩu rút tiền rồi, tiếp theo thì bạn sẽ đánh xác nhận tên thật của bạn nha. Bạn nhấn vào Dubai này. Rồi sau đó chọn là xác nhận này. Sau đó bạn sẽ đánh nhập tên tài khoản giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn nha. Sau khi tạo tên thật xong rồi, tiếp theo thì bạn sẽ đánh à, thêm tài khoản ngân hàng mà chúng ta sẽ rút tiền về. Rồi đầu tiên nhất thì bạn sẽ đánh nhập số tài khoản ngân hàng vào cho mình nhá. Sau đó mục à, tỉnh ngân hàng, bạn làm à, thẻ ngân hàng ở đâu thì bạn sẽ đánh nhập vào. Dụ như mình làm ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh thì mình sẽ nhập vào ha. Kế tiếp mục tên ngân hàng này thì bạn sẽ hành chọn tên ngân hàng phù hợp ha. Sau đó mục ngân hàng mở thẻ thì bạn sẽ hành nhập tên ngân hàng theo tiếng Việt cho mình nhá. Cuối cùng mục thành phố ngân hàng này thì bạn làm thẻ thành phố nào thì bạn sẽ hành nhập vào ha sau đó nhấn vào lưu để anh à, thêm thẻ ngân hàng ok sau khi tạo mật khẩu rút tiền cũng như thêm tài khoản ngân hàng rồi thì bạn sẽ anh à, nhập số tiền bạn muốn rút nhá đó và bạn lưu ý nhá là min rút ở trên app này cũng như là min nạp là 200 000 phí rút là 5% này dù đây mình rút là 200 000 thì mình sẽ nhận được là 190 000 nhá và bạn cũng lưu ý nhá là nhớ chọn ngân hàng chúng ta vừa thêm ha cuối cùng nhấn vào xác nhận để anh à, xác nhận rút tiền này thì uh, chỉ ở thêm ấy mình sẽ cập nhật thông tin điều kiện rút tiền cũng như rút tiền thành công ở trong nhóm Zalo hoặc nhóm Telegram cũng như nhóm Facebook của Hoàng Văn Giang nha. Thì link tham gia ba nhóm ấy mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha. Ok thì như vậy là Hoàng Văn Giang đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn là nền tảng phản tỷ số kiếm tiền này. Thì bạn nào quan tâm muốn tham gia ấy,